Sao bạn thích Nokia Lumia? Tôi thích nhất là tính năng chụp hình thông minh của Lumia. Tôi có thể chọn được từng khuôn mặt đẹp nhất trong một bức ảnh nhóm. Bạn xem này, màn hình cảm ứng của mình rất là nhạy ngay cả khi sử dụng găng tay. Nokia Lumia năm 20 Tự do sẻ chia, tung hoành khám phá